Chúng ta cùng chuyển sang phần bài tập. Các em chú ý đây. Bài tập thì ở đây thầy sẽ đưa cho các em các bài tập liên quan đến cái phép biến đổi thì à, lượng giác đó là gì? Biến đổi tổng thành tích và biến đổi tích thành tổng. Cụ thể chúng ta sẽ đi vào ví dụ đầu tiên. Ví dụ số 1 đề bài chỉ yêu cầu chúng ta là biến đổi biến đổi thành tổng. Tức là nó đang ở dạng tích đúng không? Biến đổi tích thành tổng. Ở đây thầy đưa cho các em từng cái ví dụ và các ví dụ này để giúp các em đầu tiên là làm quen để cho uh, các em nhớ công thức đã, sau đó biết cách áp dụng công thức và cuối cùng chúng ta mới đi vào những cái, cái ví dụ đó là vận dụng cái công thức để biến đổi, uh, rút gọn hoặc là chúng ta chứng minh một cái đẳng thức nào đó. Ok chưa? Ví dụ số 1 phần A của chúng ta như sau. Đề bài cho 2 nhân với sin của A cộng B nhân với cos của A trừ B. Và chúng ta sẽ biến đổi tích này thành tổng. Đúng chưa? Hai sin cos. hai sin cos. Vậy chúng ta sẽ biến đổi như thế nào? Đây nhá. Ví dụ số 1. Thì các em cứ áp dụng đúng công thức của chúng ta sẽ biến đổi ờ, ra được. Phần A này. hai lần sin của A cộng B nhân với cos của A trừ B sẽ bằng này 2 nhân Sin nhân cốt thì nó sẽ là gì? 1 phần 2 sin tổng cộng với sin hiệu, đúng chưa? 1 phần 2 này. Sin tổng. Sin của A cộng B cộng với này A trừ B. Đó. Cộng với sin hiệu. Sin hiệu. Sin hiệu là gì? A cộng B trừ đi cái cụm này thì thành trừ A cộng với B. Đúng chưa? Đấy, vậy thì chúng ta bắt đầu thu gọn lại 2 với 1 phần 2 này Còn lại là một thôi Sin ở đây sẽ là gì? B với trừ B chỉ tiêu Còn lại là sin 2A Ok nha Tương tự anh này sẽ là gì? Đây sẽ là sin của 2B Cộng với sin của 2B Đấy vậy là chúng ta đã biến đổi Từ một cái biểu thức đang là tích của sin và cos nó chuyển thành tổng đây được chưa đấy sin cộng sin và đến đây chúng ta dừng nhá nhớ đến đây chúng ta dừng chúng ta không, không thu gọn được nữa đấy tương tự như vậy chúng ta cùng đến với phần b <clears throat> Tương tự như vậy chúng ta sẽ đến với phần B đây. Phần B đề bài cho đây hai cốt của A cộng B nhân với cốt của A trừ B. Chúng ta cũng làm tương tự thôi. Đấy, chúng ta sẽ có phần B